Địa ốc Vasta xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 9 Đất mặt tiền vạn kiếp phường 8 Diện tích 1.200m2 có 526m2 xây dựng, sổ riêng Đường ô tô 3m, cách đường chính 40m Hướng Tây, đất cách trung tâm 6km, khu dân cư hiện hữu, gần đồi Đông Tĩnh Thuận tiện di chuyển, thích hợp kinh doanh homestay, nhà hàng Giá 39 tỷ Đất Ít kêu phường 6 diện tích 75,45 m2, sổ riêng xây dựng, đường ô tô, hướng Đông Bắc, đất hai mặt thoáng, lợi hầm, cách chợ Đà Lạt 2 km, bán kính 500m trường học, chợ, khu dân cư đông đúc, an ninh tốt, giá 4,2 tỷ. Đất Trần Văn Côi, phường 5 Diện tích 2.225m2, thực tế 2.400m2, sổ riêng nông nghiệp, đường ô tô, hướng Tây Bắc, đất cách chợ Đà Lạt 5,3 km, nằm gần sân bay Cam Ly, cách đường Hoàng Văn Thụ 1,5 km, giá 20 tỷ. Nhà hẻm Hai Bà Trưng, phường 6, diện tích 44,45 m2, sổ riêng xây dựng, kết cấu một trệt, một lầu, một áp, 3 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, đường 3 m, hướng đông bắc, nhà cách chợ Đà Lạt gần 1 km, cách đường chính 200m, cách chợ Cẩm Đô 300m, tiện ích đầy đủ, khu dân cư đông đúc, an ninh tốt. Giá 6,2 tỷ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ địa ốc Five địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt. Hotline 0937 055 333. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.